Trời buồn trời đổ cơn mưa, ta buồn ta ngủ từ trưa đến chiều. Ngủ xong dậy ăn cơm chiều, ăn xong lại ngủ từ chiều đến mai.